Ok, uh, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh uh, ờ, Trịnh Tướng soi kèo uh, cũng như uh, Trịnh Tướng bóng đá và cùng với uh, cả ekip uh, thuộc, hệ thống soi kèo Trịnh Tuấn. Uh, trước tiên thì chung xin chúc mừng cho tất cả những anh em uh, đã hút được những cái mã kèo uh, trong cái khuôn khổ Hoàng Anh ngày 4. Uh, còn lại thì trong cái ngày 5 thì cũng không còn uh, những cặp đấu cũng mỗi hai cặp đấu thôi anh em. Đấy, hai cặp đấu giữa Nottingham Forest và Tottenham Hotspur gặp Manchester City thì mình cũng đã lên cho anh em à, một trận đấu rồi anh em nào chưa xem anh em có thể vào xem trận à, Tottenham À, tiếp theo cũng còn một trận đấu mà anh em có thể đầu tư được nó dành cho anh em à, đam mê bên bóng và thường xuyên đầu tư à, đó là cái trận đấu giữa Nottingham Forest sẽ gặp Leeds United đây là một cái cặp đấu à, của à, những người cùng khổ à, của những người cùng khổ tuy nhiên thì à, cái phong độ à, ổn định cùng với cái thành tích sân nhà trong khoảng thời gian vừa qua thì uh, Nottingham Forest đang chiếm thế thượng phong trong trận đấu này đấy liệu Leeds United có một cái chiến thắng trước Nottingham Forest hay không anh em có thể vào xem uh, phân tích và nhận định của mình uh, và tỷ lệ kèo nào mà anh em có thể đầu tư được thì uh, mình sẽ vào phân tích nhanh cho anh em vì cái trận đấu này thì cũng không có gì để nói thôi để anh em có cái uh, chủ động anh em có thể chọn kèo Ờ, ok thì chúng ta đã biết ở thời điểm hiện tại thì Nottingham Forest à, có vẻ như à, họ dần dần à, lấy lại được một vài cái điểm số quan trọng trước một vài cái trận đấu để bước ra khỏi cái nhóm cầm đèn đỏ cho dù họ cũng chỉ là một cái tân binh mà thôi tuy nhiên thì họ thể hiện cũng tương đối thôi chứ không gọi là tốt đó nhưng à, cũng tốt hơn là một số những cái đội bóng à, được đánh giá cao ví dụ như là Leicester City hoặc là West Ham hoặc là Wolverhampton đó, hoặc là tên đó rõ ràng cũng chấp nhận được thôi trong khi đó bên phía Leeds United họ còn tệ hơn à, họ đang đứng vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng có 18 điểm và thua uh, Nottingham Forest 4 điểm uh, xin lỗi thua Nottingham Forest 2 điểm và hiệu số họ âm 7 đó thì ờ, rõ ràng cái hàng công của Leeds thì anh em nhìn nhận là thi đấu tốt hơn so với thằng Nottingham Forest nhưng cái hàng thủ của thằng Nottingham Forest khá là tệ bằng chứng là họ đã để âm tới tận 19 bàn đấy một con số cực kỳ khủng khiếp nó tuy nhiên xét về cái mặt thế trận trong trận đấu này thì rõ ràng cái uh, Nottingham Forest đang thể hiện rất là tốt khi họ được uh, thi đấu trên sân nhà và cũng như uh, họ đang đá rất là hay trong một vài vòng đấu vừa qua trong cái khu khổ ngoại Anh còn bên phía uh, đối diện thì uh, Nottingham Leeds United trải qua những cái trận đấu cực kỳ uh, cực kỳ uh, tệ hại bằng chứng là họ đã thua Aston Villa đã thua Man City và trong 3 trận gần nhất thì không biết đến mùi chiến thắng toàn hòa có 3 trận hòa đó tuy nhiên thì anh em để ý những cái đối thủ mà họ hòa thì cũng là một Brentford này Newcastle này ờ, cũng đang đang đá rất là lên chân đấy và ghi được hai bàn thắng vào lưới của West Ham rõ ràng uh, anh em thấy họ đá không thực sự tốt nhưng chúng ta phải nhìn nhận được những cái đối thủ của họ cũng đối thủ khá là cứng cựa đó và anh em thấy xem ngoại Anh Long thì anh em thấy Leeds ở mùa giải năm nay và cũng như mùa giải trước thì họ đá rất là hay đặc biệt là cái lối chơi của Leeds ban bật và đối chơi tấn công phóng khoáng chứ không có gì gọi là phòng thủ hết trong đó bên phía của Nottingham Forest cũng vậy đấy cũng vậy và hôm nay thì ờ, đánh giá khách quan thì mình nhìn nhận thì xét về cái mặt phong độ và cũng như cái ờ, chất lượng sân bãi thì ờ, mình đánh giá cao Nottingham Forest hơn ở trong cái trận đấu này. Tuy nhiên thì cũng phải nói rằng chúng ta thấy là xét về mặt thành tích lần đối đầu thì hai thằng này gặp nhau đa số toàn toàn toàn xỉu thôi em đấy đa số toàn xỉu thôi đấy Nottingham Forest à, gặp thì đa số là à, có những trận thắng có những trận thua và có những trận hòa đấy có những trận thắng trận thua và những trận hòa và trong hai trận gần đây gặp nhau thì hai đội này đều đi về đa số là đi về xỉu thôi đó đa số đi về cái xỉu thôi đó còn lại thì anh em để ý là trong những trận gần đây thấy hàng thủ của Nottingham Forest thi đấu cũng khá là chắc chắn đấy ở trong để anh em để ý là uh, họ uh, giữ sạch lưới rất là nhiều nha ở trừ cái trận gặp MU thôi còn lại thì họ giữ sạch lưới rất là tốt đó trong khi đó bên phía uh, Leeds thì họ cũng vậy họ lấy công bù thủ họ lấy công bù thủ đó cho nên điểm qua về cái uh, thành tích và cũng như về cái cái cái uh, thành tích đối đầu cái như uh, cái uh, những cái trận đấu gần đây thì rõ ràng cái trận đấu này thì mình vẫn thiên về cái cửa xỉu nhiều hơn đó, thương về cái cửa xỉu nhiều hơn còn cái tỷ lệ kèo ở thời điểm hiện tại nhà cái đang để cho nó đồng banh đó, chứng tỏ nhà cái cũng đánh giá rất là cao lít à, về cái màn trình diễn của họ khi gặp những cái đối thủ à, yếu hơn nhưng xét về cái mặt à, sân bãi và cũng như à, cái mặt à, phong độ gần đây thì mình à, có thể nằm chủ nhà đấy mình có thể nằm Nottingham Forest còn cái kèo tài xỉu á, thì à, anh em không nên chơi Đấy, đợi vào trận xem nó biến động như thế nào thì mình thì mình kết cái xỉu đó còn tùy anh em thôi còn lại thì kèo này ấy, thì mình vẫn uh, ưu tiên uh, mình vẫn ưu tiên là cho anh em có thể đánh cái kèo gốc trong trận đấu này đấy đánh cái kèo gốc trong này con này chúng ta chơi nhẹ thôi anh em à, chơi nhẹ thôi để à, để làm nóng à, trước cái trận đấu giữa Tottenham Man City đấy chúng ta chơi nhẹ à, cái kèo à, Nottingham Forest cà phê cà pháo thôi đó còn lại anh em muốn chơi lớn hay là chơi nhỏ là tùy anh em đó mình chỉ phân tích và nhận định cho anh em cái trận đấu này thôi à, còn lại thì à, ngoài ra à, trong cái ngày năm này thì còn rất là nhiều cái trận đấu à, ví dụ như ngoài trận đấu giữa Tottenham thì chúng ta còn có à, những cái trận đấu giữa Mallorca và Real ở cũng như Girona và Valencia trong khuôn khổ Bundesliga thì chúng ta còn có uh, Stuttgart và Werder Bremen và Watford và bên 04 đặc biệt là trong giải Serie A thì có những cái trận đấu hay hơn nhiều đó là Na Napoli sẽ gặp Spezia đó Nazi và Torino sẽ gặp Udinese đấy còn lại rất nhiều trận đấu ở trong giải Bồ Đào Nha ở Benfica đó, sẽ gặp PAC đó và Sporting Braga sẽ gặp Fan Macau còn lại thì anh em muốn lấy hết tất cả những mã kèo của những cái giải vô địch quốc gia khác thì cứ liên hệ mình thôi mình sẽ tranh thủ lên cho anh em một cái xiên để cho anh em chơi đó và anh em nhớ là sau khi xem xong nhớ cho mình cái like cái đăng ký kênh và anh em nào mà đang xa bờ hoặc là chơi bóng mà qua thầu qua cò mà không có cái cách chơi hiệu quả đặc biệt là những anh em chơi ở World Cup á, chơi kiểu báo chiếu bơm tiếng rồi xong đi ngủ hôm sau coi kết quả thì à, anh em chuẩn bị một số vốn đi đó sau đó inbox mình mình chỉ cho anh cách để đầu tư anh em chơi trên trang thì nó sẽ khác là anh em uh, có vốn sau anh em nạp vào đó, nạp vào xong à, nó quy đổi thành số điểm cho anh em đó thắng thì rút trực tiếp về ngân hàng của anh em luôn chứ anh em báo ở ngoài mà ba bốn tiếng thì anh em chơi làm cái gì đúng chưa đó, hoặc là cho anh em báo luôn cho anh em có, có lãi luôn đi nhưng anh em có chơi đường dài được hay không đúng chưa anh em có chủ động ở cái chỗ mà bị thẻ đỏ thì có thể xe ngược kèo hay không hoặc là uh, anh em chơi đợi vào trận xem đá như thế nào thì uh, anh em vào kèo nó ok hơn là so với anh em uh, nhắm mắt nhắm mũi anh em vào đúng chưa đó đó là cái cách mà mình với anh em trong nhóm chơi có thể một hay vài trận mình soi kèo không đúng nhưng mà tính tổng lại cả đêm mình và anh em trong nhóm mình vẫn lãi đó đó là cái tỷ lệ mình ăn nó lúc nào cũng cao hơn mình chơi tự chơi đúng chưa đó có hội có nhóm dù gì cũng đỡ hơn là em tự chơi mình đặc biệt là những anh em cắt những cái trang về trang 50 cũ 60 cũ cả trăm cũ 20 cũ đó thì tầm khoảng một tuần ờ, thứ hai hàng tuần là anh em móc vốn anh em đưa cho người ta thì anh em chơi làm cái gì đúng chưa đó đó mình uh, muốn nói với anh em để được tham gia nhóm mình chơi thì kết bạn qua Facebook mình mình hướng dẫn cho ok thì video phân tích và nhận định về trận đấu giữa Nottingham Forest và Leeds United của mình sẽ được kết thúc tại đây và anh em xem xong để lại cho mình bình luận Nottingham Forest có thắng được Leeds United hay không và nhớ cho mình cái nút đăng ký kênh ấn chuông thông báo để nhận được những cái video mới nhất à, xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những cái video sau